không chỉ tại Kherson mà chiến sự đang căng thẳng trên toàn bộ các vùng đất của Ukraine, khi có báo động cảnh báo không kích bằng tên lửa đã vang lên ở khắp các khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev. Theo đài Sputnik, Nga đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, quốc phòng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine. Còi báo động không kích đã vang lên ở một số khu vực, bao gồm Sumy, Chernihiv, Poltava và Kharkov. Vùng Chernihiv nằm ở phía bắc, vùng Sumy nằm ở phía đông bắc, đều giáp biên giới với Nga. Sâu trong lãnh thổ Ukraine, thủ đô Kiev cũng vang vọng tiếng còi báo động, cảnh báo sắp bị không kích. Tình trạng mất điện diện rộng cũng xảy ra tại thủ đô của Ukraine. Thị trường Kiev thông báo, một số tên lửa của Nga tập kích vào thành phố đã bị đánh chặn khi Moscow tiếp tục không kích diện rộng tại Ukraine. Ông không nói rõ lực lượng phòng không Ukraine đã sử dụng hệ thống vũ khí nào để đánh chặn tên lửa Nga, nhưng khẳng định Kiev có vô hiệu hóa được một số tên lửa của Moscow. Tuy nhiên, những thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu vẫn là rất nặng nề. Ukrenego, nhà điều hành mạng lưới truyền tải điện Ukraine cho biết, đợt tập kích của Nga gần đây nhất vào hôm 22 tháng 10 nhằm vào loạt cơ sở năng lượng ở miền Tây có thể gây hậu quả nặng nề hơn so với đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV ngày 10 đến ngày 12 tháng 10. Tình hình chiến trường Ukraine đang diễn biến nóng bỏng với khả năng Nga sẽ đánh lớn ở Kherson và mở một cuộc tấn công lớn ở phía Bắc. Trước kịch bản này, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Mỹ đã tập trận sát biên giới Ukraine. Cụ thể, tờ CBS News hôm 21 tháng 10 dẫn lời các chỉ huy sư đoàn dù 101 của Mỹ cho biết, họ không ngần ngại tiến vào Ukraine nếu xung đột leo thang. Nhóm quân tinh nhuệ của Mỹ hiện đang tham gia tập trận ở Romania, giáp với Ukraine. Chỉ huy sư đoàn trên nhấn mạnh với báo chí rằng việc triển khai của họ ở châu Âu lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai là để bảo vệ lãnh thổ NATO. Sư đoàn này một lần nữa khẳng định tuyên bố sẵn sàng tiến vào Ukraine nếu chiến sự leo thang hoặc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bị tấn công. Tại Romania, sư đoàn dù 101 đang tổ chức các cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên bộ và trên không. Đây cũng là nhóm quân Mỹ đang ở gần Ukraine nhất. Chỉ huy sư đoàn nhấn mạnh, quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao quân đội Nga trong khi xây dựng các mục tiêu để thực hành và tổ chức những cuộc tập trận để tái hiện chính xác những gì đang diễn ra tại Ukraine. Tổng cộng có khoảng 4.700 lính Mỹ từ căn cứ của sư đoàn dù 101 ở Fort Campbell, Kentucky đã được gửi đến châu Âu. Được biết, sư đoàn dù 101 mang biệt danh là những con đại bàng gào thét đã từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan. Dữ liệu của chính phủ Mỹ mới công bố cho thấy là tập thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tài khóa 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã giảm một nửa xuống còn khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ nhờ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và các chương trình hỗ trợ kết thúc. Theo Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng, đây là mức giảm thâm hụt ngân sách lớn nhất trong một năm Kết quả này có được nhờ các khoản chi hỗ trợ thất nghiệp và các chương trình khác liên quan đến COVID-19 đã được thu hẹp sau khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Bên cạnh đó, những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường việc làm tạo đà cho khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp trong tài khoá 2022 tăng 21% so với tài khoá 2021 lên mức 850 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Joe Biden nhận định việc thâm hụt ngân sách giảm mạnh là bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang hồi sinh. Cũng theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, trong tài khoá 2022, chi tiêu công của nước này giảm 8%, tương đương 550 tỷ đô la Mỹ xuống còn 6.300 tỷ đô la Mỹ, một phần do giảm chi tiêu cho các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Cùng ngày, Sở Thuế vụ Liên bang của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh nhiều quy định về thuế nhằm ngăn chặn tình trạng lạm phát gia tăng. Các biện pháp sẽ bao gồm từ việc xếp nhóm những người đóng thuế theo thu nhập cá nhân cho tới điều chỉnh mức giảm thuế tiêu chuẩn nhằm giúp người đóng thuế tiết kiệm được một mức độ giới hạn nào đó các khoản thuế trong năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã cảnh báo rằng việc Đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử vào tháng 11 sẽ khiến Mỹ bùng nổ thâm hụt ngân sách và nghiền nát nền kinh tế. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đã cho thấy rõ họ sẽ nghiền nát nền kinh tế vào năm tới khi tìm cách cắt giảm an sinh xã hội, cắt giảm các chương trình chăm sóc sức khỏe và lương hưu lớn nhất của chính phủ dành cho người cao tuổi để đổi lấy tăng giới hạn nợ. Bình luận trên được đưa ra giữa lúc Đảng Cộng Hòa ngày càng chỉ trích mạnh mẽ cách mà Đảng Dân Chủ xử lý nền kinh tế trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hãng tin Reuters cho hay, nhiều người không ấn tượng với hiệu suất công việc của ông Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận thăm dò đang thiên về Đảng Cộng Hòa trong những tuần gần đây, nhưng tin tưởng xu hướng này sẽ đảo ngược. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22 tháng 10 đưa tin, các quan chức Phần Lan sẽ tới Ankara ngày 25 tháng 10 để thảo luận về việc Helsinki muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo hãng thông tấn Anadolu, phái đoàn Bộ Tư pháp Phần Lan sẽ có cuộc gặp với ông Kasim Siek, quan chức phụ trách quan hệ quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó thảo luận tập trung vào việc trục xuất một số cá nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách khủng bố. Đây là một trong những vấn đề mà Ankara coi là điều kiện cho việc đồng ý để Phần Lan trở thành thành viên NATO. Trong diễn biến có liên quan, ngày 21 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý với đề nghị của tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson về việc đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các nỗ lực của Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström đã nhấn mạnh cuộc gặp được đề xuất giữa Thủ tướng nước này với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là thông tin rất tích cực Ngoại trưởng Thụy Điển cũng bày tỏ tin tưởng Stockholm và Helsinki sẽ đối thoại và tham vấn chặt chẽ với Ankara, và Thụy Điển mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn các nghị định thư gia nhập NATO trong thời gian thích hợp. Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO và phải chờ tất cả các nước